thì cái đường cầu lô khung của chúng ta thì à, từ hôm 19 đến ngày 21 thì chúng ta cũng ăn rồi phải không ạ có cái chạm hai cứng này của chúng ta này thì ngày hôm qua thì ngày cuối cùng thì nó cũng đã ra rồi anh em nhé chạm hai cứng thì chúng ta cũng đã ăn cái dàn 8 số này của chúng ta thì không ăn được đó ngày hôm qua thì đề của chúng ta thì về 02 thì chúng ta đã ăn được cái chạm hai cứng này thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta nuôi cái đề chạm hai này thì chúng ta đã ăn được con đề 02 anh em nhé đó và một cái hôm nữa thì mình có đi chia sẻ cho anh em là từ hôm 22 đến ngày 24 cái đề khung 3 ngày anh em ạ khung 3 ngày thì cái đề chạm 8 này của chúng ta thì vẫn không ăn được còn về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì đã ăn được con 42 anh em nhé đó chúng ta ăn được lô khung 42 nuôi từ ngày 22 đến ngày 24 thì con 42 này của chúng ta thì về ngày 23 này anh em này 23 thì chúng ta đã ăn được con 42 đó 42 về giải tư này về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì mình chia sẻ cho anh em thì chưa có một cái đường cầu nào chúng ta bị gãy anh em nhé đề thì chúng ta chỉ có cái đề lui khung 3 ngày của chúng ta thì gãy thôi thì ngày hôm nay thì anh em nào mà đang nuôi cái chạm 8 này thì anh em cố vào cho mình một hai hôm nữa bởi vì cái chạm 8 này nó khá là đẹp ngày hôm nay anh em ạ ngày hôm nay khá là đẹp và cá nhân của mình là kết con 080 này trong buổi chiều ngày hôm nay anh em có thể là nuôi thêm một hai hôm nữa cho nó chắc chắn anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh chúng ta đã ăn được cặp lô khung 42 và ăn đề chạm hai của mình em nhé Đó quá là tuyệt vời rồi thì cũng cảm ơn 244 người đã like video cho mình và 3000 400 người đã xem thì cũng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô cung của chúng ta. Thứ hai chỉ có bốn số anh em nhé để chúng ta chơi thì anh em để ý ở đây luôn cho mình thứ hai hàng tuần thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để cho anh em tham khảo thứ hai ngày 27 tháng 6 này đường cầu này của chúng ta thì lấy ở cái giải ba cho mình chúng ta ghép xuống giải 5 con số đầu tiên bộ số thứ hai giải 3 này chúng ta ghép 4 con ở giải 5 này cho mình thì chúng ta có đề lùi tuần thứ hai này đầu 9 91 92 95 chúng ta chỉ có bốn số thôi ở đây chúng ta có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có thêm con 90 anh em nhé để chúng ta nuôi tuần thứ hai ngày 27 tháng 6 này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai đề về 92 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 9 và ăn thẳng con đề 92 này trong cái dàn bốn số khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần của mình thứ năm này đề về 97 này Tiếp tục thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 thì chúng ta lại có đầu 9 tiếp anh em nhé đầu 9 đầu 9 của chúng ta có 90 94 96 và 98 4 số để chúng ta lui tuần thứ ba này thứ tư đề về 96 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 9 và ăn thẳng con đề 96 này trong cái dàn 4 số tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ hai hàng tuần cho mình thứ năm này đề về 96 tiếp này hai lần thứ bảy này đề về 95 này nếu về chúng ta đánh đủ cả cái đầu thì chúng ta ăn khá là đều luôn tiếp tục thứ hai ngày 11 tháng 7 của chúng ta thì có đề đầu 1 đầu một của chúng ta thì có 1 2 đầu 1 ở đây chúng ta có hai con 5 5 bóng 0 thì chúng ta có con 10 12 14 15 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 11 tháng 7 này ngày 10 12 thứ ba thì chúng ta không ăn được này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ sáu ngày 15 tháng 7 đề về 14 thì chúng ta ăn được cái đầu 1 này và ăn thẳng con đề 14 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai đề về 13 này ăn tiếp cái đầu 1 thì đa phần là mình test thì mình thấy là nếu mà chúng ta đánh đủ cái đầu của nó ăn ít nhất là hai lần trên một tuần anh em nhé tiếp tục thứ hai ngày 18 tháng 7 thì chúng ta có đà đầu không ghép lần lượt thì chúng ta có 01 02 07 08 để chúng ta lùi tuần thứ hai ngày 18 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 04 thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu không này thôi tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này sang ngày thứ hai ngày 25 tháng 7 đề về 02 thì chúng ta ăn được đầu không và ăn thẳng vào đề 02 này trong cái dàn bốn số này anh em nhé thì theo cái đường cầu này để chúng ta lui đến thứ hai tuần sau của chúng ta là chúng ta có đề đầu 9 đầu 9 của chúng ta thì có 92 94 96 và 97 ở đây chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có 92 94 96 97 đầu 9 của chúng ta thì đủ của chúng ta là 10 số anh em nhé đó anh em nào trùng cầu cái cầu chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì mình sẽ đi chốt luôn cho anh em nhé đường cầu lô khung về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì mình sẽ bắt cho anh em là con bạch thủ lô là con 90 anh em nhé anh em nào mà tin tưởng cái đường cầu mình chia sẻ thì anh em cũng thể là vào bạch thủ lô con 90 khung trong vòng 3 hôm cho mình còn đâu anh em nào cẩn thận thì chúng ta lót con 09 anh em nhé đó bởi vì cái đường cầu lô khung này mình sẽ đảm bảo cho anh em tỷ lệ ăn 99% còn về cái đường cầu đề này của chúng ta thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái đường cầu đề đầu 9 đủ chúng ta là 10 số và cái dàn đề của chúng ta thì chỉ có 4 số thôi anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi cái đường cầu này nuôi của chúng ta từ ngày 26 anh em nhé 26 đến ngày mùng 1 tháng 8 cho mình 26 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 8 thì ở trên kênh này của chúng ta thì chia sẻ cho anh em là những cái đường cầu đều có cầu kèo cả anh em nào không trùng cầu thì chúng ta có thể là đi kênh khác chúng ta tham khảo không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé tất cả những con số mình chia sẻ cho em đều là dự đoán thôi còn đâu anh em nào mà muốn vào nhóm với lại với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì mình sẽ thu phí nhóm là 500k cho anh em theo kênh mãi mãi chốt cho anh em là một bạch thủ lô xong thủ lô xiên 2 và dàn đặc biệt 10 số thì anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn để giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ anh em nhé phí vào nhóm là 500k theo kênh mãi mãi còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta tham khảo trên kênh của mình anh em nhé thì mình cũng mong muốn những cái đường cầu này mình chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay thì nó tương bừng và rực rỡ anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh và trên Zalo của chúng ta thật nhiều may mắn thành công trong cuộc sống anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếc like đăng ký kênh để ủng hộ mình thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em chúng ta chiến thắng và thành công hẹn gặp anh em buổi gần nhất anh em nhé